Chào anh em Hôm nay là ngày 31 tháng 12 2020 là Ngày cuối cùng của năm Và mình thì à, đã ốm được 3 ừ, ngày rồi <laughs> Biết là những ngày cuối năm của anh em như thế nào Đấy, Mình thì vừa thiếu về sức khỏe, vừa thiếu về tài chính Vừa thiếu về tình cảm luôn Thôi <laughs> nói vui vậy thôi Thì à, ngày hôm nay thì cũng là ngày cuối cùng của năm và cũng là ngày một phiên cái phiên chợ đặc biệt nhất ở gần uh, khu mình sống là chợ lồ đấy có họp chợ vào thứ tư và thứ năm hàng tuần và ngày hôm nay thì uh, mình cũng buổi sáng ít khách nên là um, tiện cho anh em xem uh, cái phiên chợ cuối cùng của năm chiếc uh, Hapsan Zino mà mình bay này thì uh, đầu tiên mình tưởng là <clears throat> mình để ở cái chất lượng mà quay 2K7 thì cái hình ảnh của nó bị bị nhòe nhòe như thế có một cái lỗi nhòe nhòe như thế nhưng mà sau khi ngày hôm nay mình đã uh, xét lại cái chất lượng hình ảnh xuống còn 1080 thì vẫn bị như thế này đó và mình có hỏi lại ông anh ờ, bên ờ, kỹ thuật thì anh bảo là do thẻ nhớ thì chiều nay mình sẽ test lại một bằng một cái thẻ nhớ khác xem như thế nào đấy, thế cho anh em thấy chưa hình ảnh nó cứ bị uh, loang loang nhìn như kiểu màn hình tivi của ngày xưa ấy đây góc phải của chợ nhìn từ cửa vào này rất chi là vắng đấy, phía bên kia lại khác hẳn luôn đấy phía bên góc bên này chợ thì lại rất chi là đông anh em ạ đây là cánh đồng uh, Mường Bi và đây là đường đi vào xóm lầm thỉnh thoảng hình ảnh nó lại cứ bị nhòe nhòe như kiểu uh, lúc anh em mình đọc tivi ấy uh, rất chỉ là ức chế đấy mình vẫn dùng cái thẻ dù nó xịn rồi ra các bạn nhé tình trạng này đây là hình ảnh uh, mình nhìn ngược lại từ xóm lồng đi ra chợ một cái cung đường thẳng rất đẹp luôn đi vào cánh đồng bao la bây giờ thì trời đã nắng lên và ấm rất nhiều rồi nhưng ờ, uh, do mình ốm mấy ngày đây em xem này ông ống cái lần bay này là mình định là liều một chút mình bay qua mình bay xuyên qua cái mấy cái cái, cái cờ đang uh, tung bay kia nhưng mà không qua được máu liều nhưng mà chưa đến lúc nuôi máu chó lắm tầm bay đây là phải bay an toàn đấy các bạn khi đây em uh, chơi flycam thì ờ, anh em uh, không nên dùng cái những cái thẻ nhớ mà nó không đạt chất lượng anh em nhé đây là lúc mình đã về rồi và cái combo <coughs> của mình mua về nó có hai pin bình thường ờ, từ hôm mua về thì mình toàn dùng cái pin uh, pin chế là pin 4S thôi đây cũng đấy thì bay được rất lâu còn cái hiện tại mình đang bay là cái cục pin uh, zin mình xem lại cái hình ảnh mình chán quá đây là mấy em nhé <coughs> cục pin zin là mình uh, ít bay nên là mình sạc đầy rồi thì bây giờ mình xả thử hôm nay mình xả thử xem được bao nhiêu phút thì nó cũng rơi vào tầm khoảng 16 17 phút thoải mái các bạn Rồi và video của mình ờ, kết thúc ở đây rồi. À, chào em và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Xin chào. À, quên mất. <laughs> Chưa hết. <coughs> tại vì đang vẫn đang xả pin và mình có nhiều ông anh sang chụp ảnh hộ đấy cái hình ảnh mà mình quét sân bằng flycam <laughs> bởi vì cái lực gió của nó rất mạnh nên là uh, <laughs> mình là người lười ờ, quét sân nữa ờ, giờ để ốm quét được sân được thôi nhân dịp xả xả pin thì mình lôi ra mình quét sân luôn một thể <laughs> cho nó bay hết lá hết bụi đi Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi tôi đấm cho mấy nhát rồi. Lần này thì ờ, hết thật rồi. Ờ, cảm ơn tất cả ờ, quý khách hàng trong một năm qua đã luôn luôn tin tưởng sử dụng sản phẩm và dịch vụ của điện máy Tiến Linh và theo dõi, subscribe mình ở trên kênh YouTube điện máy Tiến Linh và uh, Thằng Dân Tộc uh, kính chúc uh, quý vị và các bạn trong năm uh, mới luôn luôn dồi dào sức khỏe an khang thịnh vượng